Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và video trả lại rồi đây À, trong video ngày hôm nay thì vì có một cái bài về brush ha. Thì thật ra là mình cũng có brush cho nên mình cũng hay thắc mắc là không biết brush đang nghĩ gì, brush bây giờ làm sao, brush uh, cân bao nặng bao nhiêu ký, số là bao vòng như thế nào, rồi uh, brush có thích mình không, rồi brush có thích chị hàng xóm bên kia hay không, rồi brush mình có thích con trai hay không. Đó, mình có rất là nhiều câu hỏi muốn hỏi brush mình luôn nhưng mà brush mình đâu trả lời đâu tại vì mình brush người ta mà mình không có nói chuyện với người ta mình chảnh lắm. Đó, cho nên là ok, mình có thể thông cảm về cho những bạn đang có brush giống mình. <laughs> <laughs> và vì mình biết là nghĩ về rớt cũng đã khó hiểu lắm rồi cho nên mình chọn cho mọi người chọn tụ nữa thì mọi người sẽ càng khó hiểu hơn so với bình thường à, chọn thế nào á, thì mọi người hãy mở thẳng các phần mô tả rồi bình thường luôn nha bình thường thì bị để rất là rõ những cái mốc thời gian cũng như là thông tin về những bộ bài ở phần mô tả mọi người hãy mở phần mô tả ra mở chọn cho mình một tụ nha chọn theo trực giác chọn ờ, cảm thấy là cái số nào cái cái mốc thời gian nào cảm thấy mọi người cảm thấy tâm linh tương thông nhất thì mọi người hãy click vào trong cái mốc thời gian đó và chọn cho mình một tụ này cảm xúc của rớt của những bài tụ một là như thế nào chúng ta có 5 xu ừ. Ê. hiện tại rớt của các bạn đang cảm thấy như mình đang bị bỏ lại bị uh, sao ta không được công nhận đó mọi người cái kiểu như là à, đáng lẽ là họ làm ra 10 phần họ sẽ nhận được 10 phần giống như họ trồng cái cây chứ họ sẽ nhận được cái trái ngọt nhưng mà à, hình như cái cây của họ nó bị à, người ta gọi là gì thôi mùa màng thất bát hả ừ các bạn thấy hình ảnh cái lá năm xu này ngay đầu tiên lên là mình đã thấy họ đang um, thú quắc luôn rồi đó mọi người à, thì mình thấy rết của bạn đang rất là buồn rất là thất vọng và muốn chui vào cái vỏ ốc của mình và họ đã rất là chăm chỉ và siêng năng trong suốt các bạn thời gian vừa qua ở đây mình có cái lá con ong này họ là một người rất là siêng giống như những chú ong nha họ ờ, kết nối với mọi người xung quanh rất là tốt họ là một cái kiểu người luôn đáp ứng cái nhu cầu của mọi sự xung quanh là là cái kiểu mà gọi là cái mẫu người được lòng thiên hạ mọi người họ rất là nỗ lực nhưng mà có vẻ như là những cái nỗ lực của họ nó không xứng đáng với những gì họ bỏ ra ừ. à, mọi người không có ghi nhận cái điều đó và cái người này đang có có xu hướng là bế quan không muốn liên kết và không muốn uh, dây mơ giả má vậy với ai hết rất của các bạn hiện tại đang uh, mình cảm giác như là cái người này uh, họ một phần á thì có thể là họ thất tình ừ. có thể như là họ uh, không quen bạn bây giờ họ thất tình và bạn có thể cười hí hí oh yeah trời cũng rồi cũng đã đến lúc mà anh đã trải qua cảm giác của chúng tôi <laughs> không mình đủ thôi mọi người còn một phần nữa ờ, cái xu hướng này sẽ nhiều hơn là cái người này đang gặp cái sự thất bại trong công việc và họ muốn uh, tránh xa thế giới bên ngoài hiện tại là họ không muốn giao tiếp họ muốn ở một mình giống như cái con ốc này nè ha uh, cái người này có cái xu hướng gọi là uh, thu mình lại và cảm thấy cuộc sống này nó rất là mệt mỏi và nặng nề cho nên họ muốn về nhà và um, hạn chế có thể là họ sẽ không đăng status nhiều trên facebook nữa nè hoặc là họ có thể là họ không đi cà kê và lâu lâu à, các bạn không có thấy họ nữa kiểu như họ tự nhiên họ bị im bắt im mặt lại và họ muốn là chữa lành cho bản thân mình à, rết của bạn đang rất là nặng nề ha đang rất là trầm trọng luôn á à, rất rớt của những bạn tụ một ờ, đã bay vô thấy, thấy không vui cho lắm uh ừ -huh. bây giờ mình sẽ hỏi xem là cờ đất các bạn có nhớ các bạn không nha chứ mình thấy là tèo rồi thấy đang buồn thúi ruột luôn á ờ vui su có nhớ các bạn không hả rồi à, mình không biết là các bạn uh, ờ, rate người này như thế nào uh, các bạn thích người này bao lâu các bạn uh, là kiểu người như thế nào uh, trong mắt rất của bạn ừ, thì mình chưa hỏi cái đó nhưng mà mình chỉ đang hỏi là bây giờ rất có đang nhớ bạn hay không có uh, có vẻ như là các bạn nhớ người này rất là nhiều nhiều đến nỗi nó tạo ra một cái lực hấp dẫn một cái sự liên kết vô hình ở trong năng lượng với nhau á mình nghĩ một người nào đó nhiều quá thì cái người kia sẽ ác xì với mọi người nó nôm na như vậy và cái người rớt của các bạn nè người ta sẽ liên tục bắt gặp những cái hình ảnh mà nó gợi nhớ đến các bạn ừ. kiểu giống như là người ta đi ngang qua cái cô nàng cái anh chàng đó đó thấy có một cái mái tóc hay là một cái nét tính cách hay một cái câu nói hay là một cái um, hình ảnh gì đó nó gợi nhớ đến bạn và cái rớt này nè rớt của bạn đang nhớ đến bạn ừ cái kiểu như là vô tình bị nghĩ tới và vì khi họ nhớ bạn trong cái trường hợp như thế này là họ đang thất thất nghiệp nè hoặc thất tình nè đó thì tự nhiên họ lại suy nghĩ theo một cái chiều hướng khác okay. uh. tại vì mình thấy ở đây là chúng ta có uh, um, cái này là bu su đúng rồi à, thì bu su là những người mà người ta quan trọng cái vấn đề vật chất hơn không phải là một cái người khéo ăn khéo nói và uh, cái người này người ta rất là thực tế à, hầu như là tiền bạc rồi công việc tài chính là cái ưu tiên hàng đầu của người này và ở trên đây mình cũng có rất là nhiều lá xu ở đây cái năng lượng của đất rất là mạnh sự nữ kim ngưu ma kết nè thì đó cho nên là cái khi mà cái người này xuất hiện à, hiện tại khi mà cái người này nghĩ đến bạn thì chỉ là một phần nhỏ thôi có nghĩ đến bạn nhưng mà họ giống như là họ bị tác động để mà nghĩ đến bạn chứ không phải là um, nhớ nhung tha thiết mà cái cách nhìn của họ bây giờ về bạn rất là khác um, cái đó là handmade này ở đây là cũng tượng trưng cho sự khác biệt khi mà họ tiếp xúc với các bạn nhưng mà họ, bạn đang họ đang có người yêu á họ sẽ nghĩ các bạn như thế khác còn cái bây giờ ví dụ như họ đang thất tình hoặc là họ đang thất nghiệp gì đó đại loại vậy thì cái người này sẽ nghĩ về bạn theo một cái phương hướng khác nhưng mà mình nhấn mạnh ở đây là họ nghĩ về bạn nha chứ không họ họ nhớ về bạn ờ, cái người này hình như người ta không có cảm xúc với các bạn quá nhiều ờ, cái người này bạn thích người ta nhiều hơn ừ đúng rồi à, và khi mà cái lát bu su ở đây rất đã thì mình không cảm nhận như là cái người này á có thể họ đang gặp rất nhiều vấn đề về mặt công việc luôn người này mục tiêu sống của họ là à, một tham bao nhiêu dư ra bao nhiêu tiền à, vật chất à, nhà cửa xe cộ cái này là cái mục tiêu đầu đầu tiên của người này thậm chí là mình thấy cái người này á à, có vẻ như là họ không quá quan tâm tới người yêu là một cái người khá là hờ hững và vô tâm trong tình yêu á ừ. và ok à, bây giờ mình sẽ hỏi về cái câu chuyện của bạn và rất là vui này mình sẽ hỏi Stinbin đi Stinbin thì lúc nào cũng ra năng lượng tự tin và tích cực hết ừ, cho nên là nếu mà có lỡ mà uh, à, hú quá thì chúng ta vẫn còn uh, lấy lại bớt phát là liêm sĩ được một chút à để xem coi cỏ đất có các bạn không wow là âm rách cái gì đây trời ơi Ui, sung một lần nữa nè mọi người wow Bách có thích các bạn hay không trời ơi cái người này hả à hồi nãy mình có nói là thất tình đúng không ừ vì vì cái người này lúc nào cũng cũng gọi là sao ta cũng uh, cũng cũng cũng cũng nghĩ là một là công việc hai công việc ba công việc ừ và là một cái người tối ngày chỉ sắp mặt tối mũi nghĩ với chị tiền bạc rồi vui vẻ bao nhiêu vật chất như thế nào thì cái người này á à, tự nhiên sau cái bảo dòng này á có vẻ như là hai người đã lâu không có tương tác với nhau ừ. cái người này bé quan tỏ cản này ừ và sau khi mình gặp lại cái người này á tự nhiên các bạn <laughs> mình thấy bạn khác lắm nha kiểu ờ, trong một số trường hợp đó nha là khi mà crush gặp lại bạn trong trường hợp này á tự nhiên họ bị bùng chiếu mọi người à, lúc trước bạn hết họ đúng không bây giờ họ có thể khi mà gặp lại những người này á họ sẽ ngạc nhiên như bạn lắm á họ thấy bạn rất là xinh ừ uh, tự nhiên tự nhiên cái phút mà gọi là mê tiền của họ tạm thời bị gác lại luôn bởi cái sắc đẹp của các bạn wow tụi này nghe trời nở hoa rồi mọi người thì mọi người thấy ăn dương không ở đây có đời sinh nè wow mỗi tiệc mừng thôi quý vị ơi hay giờ dạ. tụi này là những cái bạn nào mà uh, đang chia xa rớt nè gặp lại rớt nè mình thấy là rớt sẽ rất là thích bạn quá và lúc này họ sẽ trở nên là người rớt bạn lại có nghĩa là lúc trước bạn rớt họ đúng không bây giờ họ sẽ rớt lại bạn họ bị cái sự xinh đẹp và cái tự nhiên họ rung rinh đó mọi người đấy hay ho nha oh đát trời ơi wow bây giờ chị hơi bị chảnh luôn <laughs> rồi một kết nha mọi người yeah đây the heretic wow chúng ta hai có hai lá bài lọc luôn nha mọi người hồi nãy mình có là heretic nè rồi có busu bây giờ cũng có nữa nhưng mà trong một cái thời thế nào đã khác rồi bây giờ họ là người siêu vẹo trước bạn nha chứ không phải là bạn siêu vẹo trước họ như lúc trước nữa um, họ là lúc trước là bạn crush họ đúng không bạn là người quan sát họ từ xa bạn là người đắm đuối vợ họ còn bây giờ thì à xin lỗi nha chị đẹp rồi bây giờ chị chảnh lắm chị không có cần ai nữa đâu à, đây là một cái tin vui ha à, nếu mà các bạn có tình cảm với người này á thì tốt rồi à, có lẽ khi mà hai người gặp lại nhau á đây sẽ là một cái thời điểm tuyệt vời để mà à, bén lửa cho cái mối tình mới mới chớm này nhưng mà mình thấy có vẻ như là các bạn không khi mà họ ờ. quay lại á thì các bạn tự nhiên tại có một cái xu hướng chán ghét là theo tình tình chạy rồi chạy tình tình theo á mọi người lúc tôi cần thì ông không đến rồi tới lúc mà tôi ờ, ông đến thì lại tôi không cần nữa ừ cái kiểu như vậy ờ, <laughs> tụ nghĩa ra ma ghê à, các bạn có thấy cái cái, cái lá đét này ở đây không nè các bạn có thấy cái anh anh chàng này cầm cái bó hoa tới thì cái cô này để mảnh mặt bỏ đi rồi mà hơi bị chảnh nữa đó thì thì tùy các bạn thôi mình thấy tình cảm của người ta bây giờ nở hoa với các bạn và cũng là một thời điểm tuyệt vời nhưng mà mình thấy cái cảm xúc của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều tự nhiên các bạn không thích người ta nữa kiểu giống như là leo lên một cái đỉnh thấy đẹp mà thấy không đẹp thôi bỏ đi với mọi người cái này là kỳ công leo lên một cái ngọn núi cao là cao tốn sức ơi là tốn sức xong tự nhiên nhận ra là cái ngọn núi ở trên cái đỉnh núi đó, cái quan cảnh nó không có được đẹp như mình nghĩ á thì các bạn có xu hướng là à, quay xe quay xe quay xe <laughs> nhưng mà như thế nào đi nữa thì với một cái người mà kiệm lời những cái người này á có thích đi nữa thì cũng giữ trong lòng chứ thể hiện qua hành động nhiều thôi chứ không có thể hiện qua uh, lời nói uh, người ta thích bạn nhưng mà cái cách thể hiện của người ta khiến cho các bạn cảm thấy rất là thất vọng đó. đó là, là nếu mà các bạn thích ví dụ như những đứa con gái thì muốn là anh chàng nó phải thể hiện nhiều hơn phải cho mình những cái gì đó nó xua để chắc chắn là à anh thích tôi chứ anh cứ anh nói thích tôi mà anh cờ lớ hút hơi vậy sao tôi tin anh được các cô bạn à, có nghĩa là bạn không có thích bạn không ờ, sau khi hai người gặp lại thì có nha mọi người dành cho những bạn đã lâu không gặp crush hmm? Ừ. Ừ. Behon and make Fresh Move and Actually to Success À. những cái điều mà các bạn mong cầu và mộng mơ nó đã có những cái bước tiến triển đầu tiên nè ở đây chúng ta có đá là fish moon nè cái moon ha à, ờ, trăng đã bắt đầu có dấu hiệu tròn lên rồi và cái giấc mơ của các bạn cần một cái kế hoạch gì đó cụ thể à, các bạn cần sự chắc chắn à, cung kim ngô cũng là cung đại diện cho sự chắc chắn và cái lá bài này ở đây nó nói là các bạn cần cái gì đó thực tế hơn ừ. à, có nghĩa như là các bạn thích người ta lâu như vậy rồi các bạn uh, tương tác các bạn rớt người ta lâu như vậy rồi mà nãy giờ cũng nghe trả bài của mình rồi đó nghe xong thì thấy cái nào nó tương tác mà nó thực gắn với thực tế của mình á các bạn có thể chọn lọc và lựa chọn ra những cái thông tin cần nhất và ở đây nó nói với các bạn là các bạn hãy tiếp nhận cái thông tin mà thực sự thực tế um, thời gian trả bài của mình á là một chuyện tuy nhiên á, các bạn cũng phải biết là crush của mình có thật sự thích mình hay không tại vì mình coi bài cho các bạn á ở đây biết bao nhiêu người đúng không thì um, ít thì vài chục người nhiều thì vài trăm người uh, ờ, mọi người đều có một câu chuyện của mình và chính các bạn mới có thể nhận biết được là crush của bạn có thích các bạn nhiều hay không uhm, thật ra người ta nói là không quá khó để nhận ra một người có đang thích mình hay không uhm. đó các bài này nó nói là các bạn hãy tin vào thực tế nhìn vào những điều thực tế là lá um, confident is your key to success cái sự tự tin vào bản thân của mình cũng như cái tôi của bạn sẽ là cái điều quyết định cao nhất cho cái mối quan hệ này cho những cái điều thành công tiếp theo à, mà giả dụ như mình đã nói là lỡ mà hai bạn gặp lại nhau á mà có thành đôi đi nữa thì cái điều kiện là gì là các bạn tự tin mà tự tin hồi nãy đến từ cái lá đời em rét các bạn nhớ không thì mình đã nói là khi mà các bạn tranh xả lên rồi các bạn xếp đẹp lên rồi các bạn ờ, tự lập được rồi thì lúc đó các bạn là đức vua các bạn không cần phải ờ, mưu cầu cái sự ờ, yêu đương yêu thương từ ai nữa hết lúc đó các bạn rất là độc lập và rất là kiêu hãnh và cái điều này á, nó cũng nhấn mạnh là một lần nữa là các bạn là một cá thể rất đặc biệt và tự tin về các bạn tin tưởng bản thân mình á nó sẽ khiến cho bản thân của mình nó ở một cái trạng thái một cái tần số cao nhất đơn tụ một ở đây nha rồi hết những bạn tụ hai đang như thế nào ừ. snap one một kỵ sĩ gậy đó mấy, mười gậy trời ơi cái người này hả muốn đi trốn mà mọi người hồi nãy mình khi mình bóc tụ một lên thì mình thấy cái năng lượng nó còn không được tốt cho lắm uh, cái người này đang muốn bỏ trốn thế giới muốn chạy đi một nơi thật xa không muốn uh, nghĩ về những cái điều ờ, tiêu cực nữa hiện tại trên lưng của họ và trong cuộc sống của họ là những cái bộn bề những cái lo toan rất là nhiều gánh nặng luôn và cái người này muốn rời đi thật xa uh, bỏ trốn ừ. cái năng lượng muốn bỏ trốn khỏi thành phố này uh, cái đó là hermit ở đây á, họ cũng cảm giác như là uh, cái cuộc sống này á, nó quá là bộn bề và cực nhọc và họ cần có một chuyến hành trình riêng của bản thân mình mình thấy luôn cái người này sẽ cứ xu hướng chạy đi xa nha ừ. và từ những lá bài này mình cũng cảm giác như là đã lâu hai người không có gặp nhau um, có vẻ như hai người quá bận uh, để có thể liên lạc và có thể tương tác với nhau uh, các bạn đã lâu các bạn không còn nhớ uh, crush của mình cười như thế nào mình có cảm giác là hai người đã cách xa nhau rất là lâu uh, bạn hai bạn giống như vậy là hai cái kiểu mà hai đường thẳng song song với nhau á ừ. ô mười sâu wow năng lượng song ngư rất nhiều wow À, vì nãy mình đã nói là hai người đã lâu không gặp nhau ha hai người kiểu như là mình nói là tới nỗi họ cười như thế nào trên mặt họ có bao nhiêu cái nụt ruồi thì các bạn cũng quên mất tiêu rồi ừ. các bạn ờ, lâu lắm mà các bạn không nhớ về người này các bạn không được thấy người này chứ không phải là không nhớ mình xin lỗi ừ cái đó là muôn ở đây á họ có nhớ các bạn hay không nhớ nhớ lắm luôn á nhưng mà buồn thật ra trong những cái bộ bài tarot của mình á đây là cái bộ bài có lá the muôn đẹp mà buồn nhất mà mình được thấy luôn á mọi người các bạn có thấy cái tâm tư của họ đó giống như là cái một cái uh, bờ biển về đêm có một chiếc chăn tròn ừ. nhưng mà ở bên trong ở cái bên dưới cái lòng sông buổi tối á, thì là cái gì hả không biết được cái lòng biển chứ không phải lòng sông mình xin lỗi <laughs> lòng lòng biển buổi tối nó có cái gì thì mình không biết được à, cái lá hai cấp ở đây họ không biết là các bạn có từng để lỡ nhau hay không nha nhưng mà khi mà lá hai cốc này nó rớt ra mình cảm giác như là hai người đã từng lỡ để lỡ nhau có nghĩa là từng cờ rớt thầm với nhau nhưng mà không có nói cho người đối phương biết à, không có nói cho đối phương biết à, bạn rớt người ta ta rớt bạn ừ nhưng mà hai người cứ để để đó cho vui à, thương nhau để đó chứ không không có nói cho nhau biết là hai người hiểu lầm ừ. à, mình nghĩ cái cái cảm xúc này đó nó nó rất là nhiều luôn ở đây chúng ta có lá mười cốc nè các bạn hai nửa của nhau luôn á hai hai cái mảnh ghép tìm lại của nhau và tất cả là là một một cái đáy nước sâu động ở đây mình có rất nhiều năng lượng nước nha có nghĩa là cảm xúc dành cho nhau rất là nhiều nhưng mà vì một cái lý do gì đó mà hai người đã không thể đi tiếp và kết thúc cái đoạn đường lỡ dở ở đấy à, ờ. yêu thôi mà chỉ là cảm xúc thì không đủ đúng không mọi người chúng ta lớn lên chúng ta có cảm xúc nhưng mà không phải chỉ là cảm xúc là chúng ta có thể yêu nhau được lớn lên rồi làm người lớn thiếu tự do lắm mọi người nhiều khi vì một số cái lý do gì đó mà chúng ta không thể nào nói cho nhau biết được cái lời về tình cảm của mình nhưng mà hiện tại mình thấy cái người này rất là chật vật họ muốn tìm lại một nói chung là họ muốn bỏ đi thật xa rời khỏi cái thế giới này của mình ừ kiểu giống như là họ sợ và họ cảm thấy rất là nặng nề họ muốn bỏ trốn á ừ. và họ có nghĩ được bạn không không có rất là nhiều luôn cái nỗi hoang mang cái nỗi mong lung luôn mọi người cảm giác người này cảm giác còn tự trách bản thân mình tự nói là có phải là mình đã lỡ cái tình cảm hay không đáng lẽ là họ phải nói cho bạn biết điều đó nhưng mà hai người bây giờ um, đang ở rất là ờ, cách xa nhau lắm cho nên là không muốn nói cũng không nói được và không có lý do gì để nói cho nhau nghe về những cái điều này hết ừ. ôi tâm trạng nè tụi hai là mình trùng xuống nữa mọi người thôi đó bây giờ ở xa các bạn như vậy em em kiếm wow à, mình đọc được những cái lời mà họ muốn gửi đến cho bạn á có thể cái cách mà họ yêu thương các bạn họ thể hiện cái tình cảm với bạn á nó không có giống như người khác chẳng hạn như yêu là phải nói và thể hiện cho nhau biết đúng không nhưng mà cái người này á họ thể hiện cái cái cái cái điều mà họ muốn ở một mình đó bằng tất cả cái sự tôn trọng cho cho bạn họ có rất là nhiều gánh nặng và rất là nhiều nỗi lo cho nên họ không thể nào ở gần các bạn được ha các bạn có thấy cái lá chính kiếm không cái người này á, cảm giác là nếu chị yêu mà mà nói ra được thì nó rất là đơn giản nhẹ nhàng rồi đằng này á, họ có rất là nhiều gánh nặng mà cần phải lo trên vai và chỉ cần họ chệch một bước thôi tất cả những cái mũi kiếm nó sẽ rớt lên đầu của họ và họ cảm thấy như là họ rất tự ti chỉ nói chung là bây giờ bản thân của họ họ còn không giải quyết được những cái nỗi niềm đó thì họ không có đủ tư cách để quay các bạn vào trong cái cái cái cái cái, ờ, cái cuộc sống của mình và họ đang nói với bản thân mình là mình là một người đang rất thiếu tự do mọi người có thấy cái lá bài của người đàn ông này không bị chói tay chói chân họ cảm giác họ họ bắt buộc phải làm như thế để để thể hiện cái tình cảm của mình á có một cái gọi tình yêu gọi là từ bỏ câu này rất là đúng trong cái trường hợp của những bạn tụ hai luôn ừ. đây là những điều mà tốt nhất họ có thể làm với bạn nhớ nhưng mà vẫn sẽ không tìm đến bạn đâu ừ. wow. buồn nhờ Ờ, mình thấy cái người này yêu nhiều lắm mà mọi người nhưng mà cái cái cái kiểu mà dần bằng nội tâm rồi ghê cấu xé nhau dữ lắm thôi một cốc nữa nè Đây. tình cảm này anh sẽ chỉ để ở trong lòng thôi và chúng ta đã hoàn thành thủy cuộc đời nhau rồi trời đâu quá tại sao lại quên lại rút ra trong trường hợp này cứ đúng như là họ đã nói là tất cả những cái gì á mà đã gặp được đã cho được đều cho hết rồi và hai người sẽ không phải không nên gặp lại nhau ừ họ nói là không nên gặp lại nhau bạn ở trong mắt của họ là những cái ký ức rất là xinh đẹp rất là tuyệt vời mà họ đã từng thấy và từng trải qua cái cuộc đời này tuy nhiên những cái điều đó đã đến lúc chấm dứt rồi và không nên kéo dài thêm nữa cái người đó thấy bạn rất là trọn vẹn là một cái gì đó rất là sâu sắc rất là chân thành một ký ức rất đẹp à, nhưng mà tình cảm thì chị nên giữ trong lòng thôi không nên nói cho nhau biết ừ, nặng lòng nhờ họ nói nè những điều mà họ làm nó nó có ít hơn là những gì mà họ họ họ họ nói có nghĩa là không phải họ yêu bạn họ họ phải nói cho các bạn biết mới được cái người này có những cái nỗi niềm rất khó nói và họ phải là một người chứng minh để giải quyết những cái điều khó nhọc trong cái cái tinh tinh thần của mình á cho nên đó họ họ nghĩ là bây giờ hai người không nên gặp lại nhau nữa ừ, cái người này mình cảm giác họ phải dùng rất là nhiều cái cái sự lạnh lùng cái sự tàn nhẫn để có thể chọn cái phương án này nhưng mà đây là những điều tốt nhất mà họ có thể làm cho bạn ô cái trả bài nó, nặng nề ghê luôn mọi người ơi mình thấy nếu mà các bạn có crush các bạn đang đang nghĩ về người này á và các bạn buồn các bạn không biết tại sao mình nhớ crush của mình á thì các bạn hãy thông cảm cho người này ha mình thì mình thấy họ có rất nhiều nỗi niềm muốn nói với các bạn nhưng mà hình như là không giải quyết được ừ. Green Lab về trường hợp này có vẻ như là cả crush của bạn lẫn bạn đều cần phải sử dụng teddy vào trường hợp này và nếu mà bạn yêu họ thì các bạn hãy tôn trọng cách suy nghĩ của họ mình biết là khi mà các bạn à, tụ hai nghe thông những cái điều này các bạn sẽ cảm thấy rất là chới với ừ, cảm thấy rất là hoang mang buồn thương đó là là yêu mình mà tại sao không chọn ở bên mình um, thay vì các bạn thắc mắc thì các bạn nên tôn trọng cái quyết định đó của người ấy tại vì hồi nãy mình cảm giác là họ những cái lá bài nó nói với mình là các bạn uh, ờ, rách của các bạn cũng rất là cực nhọc rất là đau lòng khi mà đưa ra những cái quyết định nó như vậy ừ, tôi hay buồn ghê hãy đi đi nếu mà có gì thì chúng ta sẽ gặp lại những điều may mắn luôn ở phía trước các bạn có thể như là các bạn sao không ở, ở bên cạnh crush của mình nhưng mà họ đã xuất hiện trong cuộc sống của bạn và cho các bạn biết là mình thích một người nó sẽ có những cảm giác gì khi mà yêu một người á đau đớn buồn tuổi rồi thất vọng rồi yêu rồi vui rồi khóc rồi cười nó sẽ như thế nào tất cả nó là một bài học một cái trải nghiệm ờ, và các bạn cứ đi tiếp đi người ta cũng đã bước tiếp rồi hai người đã lâu không kết nối đúng không ừ à, mình nghĩ các bạn tụ hai khi mà nghe cái bài này với tất cả cái sự lỡ dở mọi người à, ừ, dù sao đi nữa hãy tôn trọng quyết định của đối phương và cũng tôn trọng chính bản thân mình và cái cuối cùng là step out your comfort zone nè hãy để cho bản thân của nói chung là hãy để cái sự thoải mái nó được thiết lập có nghĩa là các bạn hãy tôn trọng nhau cho nhau sự thoải mái và đừng cứ bới móc lên những cái điều xưa cũ nữa dù sao mọi chuyện nó cũng đã xảy ra rồi đúng không Ừ. Ờ, hãy buông hãy tôi gọi là let it go chúng ta có một kiếm về hai man và the word yay cái người này người ta um, đang rất là thành công rực rỡ ha đang rất là tự tin tỏa sáng luôn à, kiểu uh, đang họ họ đang rất là chú tâm cho một cái việc gì đó và họ sắp uh, thành tinh rồi ở lộ thành tài đó <laughs> mọi người thành tinh thành tinh nghe ghê quá thành tài có nghĩa là họ đang ờ, giống như là họ trồng một cái cây và đến lúc họ gặt được cái vụ mùa bội thu của mình rồi và cái người này rất siêng năng rất là chăm chú cho cái mục tiêu của mình luôn à, hiện tại thì mình cảm giác họ đang rất là minh mẫn rất là sáng suốt họ đang rất là nhiều năng lượng cho công việc cho cái cuộc sống của họ rất là quyết đoán ha là một người rất là độc lập và rất là uh, người ta ta có một cái ờ, cái cách nhìn logic rất là tốt nếu như họ muốn như thế nào thì cái cuộc sống của họ sẽ như thế đấy và cái lá đời quơ ở đây á, là mọi thứ xung quanh của họ đang được mở ra nhiều hơn có nghĩa là họ sắp tốt những cái bài học hiện tại và mọi thứ nó sẽ chuyển hóa thành một cái điều tốt tích cực tiếp theo và cái lá đời handmade này ở đây á, họ bây giờ lạc quan hơn họ chăm chỉ hơn và họ cần mẫn hơn so với lúc trước oh. Ừ. Ờ. lạnh lùng vô cùng thường tủ bài lúc nào cũng ra ma hết mọi người coi ra ma tiếp với mình <laughs> ba vậy gì đó uhm, họ nhìn bạn với không họ không nhớ bạn nữa mọi người à, cái cái người này không có nhớ bạn đâu ừ họ họ đang tự tin tỏi sáng bận lắm buồn ghê luôn á không có nhớ tụi bạn hiện tại luôn ừ. họ có những cái mục tiêu khác ừ, ừ, à, xa vời hơn chẳng hạn như là làm bao nhiêu tiền nè ở đây Harrison ở đây cũng họ cũng nói là họ cảm thấy cuộc sống của mình nó đầy đủ và trọn vẹn rồi không bao giờ bạn phú bạn ghê và Queen's World đây à. họ có một cái cách nhìn nó hơi xa cách với bạn nha có vẻ như rết của bạn không là một người nhẹ nhàng không phải là một người nói chuyện với các bạn quá nhiều thậm chí là họ hơi chảnh chọe và hơi xa cách với các bạn nữa đó là vậy ở đây cũng đang nói là họ có những cái mục tiêu khác xa vời hơn à, những cái cây đang phát triển rất là mạnh mẽ ờ, chứ không có nghĩa là bạn ừ chúng ta không có một cái lá cúp nào hết cho nên là hiểu mà họ có những cái mục tiêu sâu và rộng hơn rất là nhiều Pentacle Listen. Đầu phu. Hả? Hai gậy. The Heretic. một kiếm một cúp Wow, mình liên tục có những cái cảm giác nó rất là mâu thuẫn, lộn xộn hết. Đúng là tụ ba lúc nào cũng ma cho mọi người. Nè, mới đầu chúng ta có uh, Su nè ha. Cái người này á, mình cảm giác như là họ cũng là một cái người mà uh, quan tâm đến tiền tài vật chất giống như những bạn tụ một vậy đó. Nhưng mà cái người này á, người ta sẽ chọn cái điều đó ưu tiên trước bạn rồi sau đó họ lại nghĩ đến cái việc mà sẽ ở cạnh bạn như thế nào ừ, cái người này có nha có tình cảm với các bạn đó ngộ ghê nhưng mà nãy mình coi hiện tại là người ta có đang nghĩ về bạn hay không á thì không ừ. nhưng mà cái người này có tình cảm với bạn hay không có nhưng mà bạn là một trong những cái sự lựa chọn đó mọi người hiểu không có nghĩa là sau khi họ giải quyết những cái vấn đề tất yếu trước chẳng hạn như công việc tài chính học tập gì đó thì họ sẽ nghĩ đến bạn giống như là bạn là một cái phương án dự phòng của họ vậy đó Ồ trời ơi, đây là một cảm giác nó không dễ chịu tí nào ờ, Cái cách nghĩ của bạn, của họ và bạn á, là rất là phô này Cái kiểu giống như là, ừ, thử quen chơi coi vui, mình đâu mất mát gì đâu Tại con nhỏ đó, tại cái thằng đó nó cũng thích mình mà đằng nào là người có lợi cũng là họ họ là người cầm chui trong cái cái cái um, cái mối quan hệ này nè nếu mà giả dụ hai người có đến với nhau á thì cái người này vẫn sẽ là cái người gọi là trên cơ các bạn rất là nhiều họ rất là tự tin ha và trong cái cuộc chiến này họ là cái người dẫn dắt người chỉ đạo ừ. các bạn thấy hình ảnh cô lá hay hay vậy đâu họ là sẽ là người ờ, một cái người chiến binh ở trên cao cầm cái viên ờ, cái này lấy gì ta cái đồng hồ à? ừ điều khiển mọi thứ rồi The Heretic nè họ tin chắc rằng á, cái cảm xúc của các bạn là có tại vì các bạn có thấy hình ảnh của một người phụ thủy không à, cái bà này là bà ta hay là bà ta đó đơn giống mình hơn mình cũng biết nữa nhưng mà à, bà ta có thể giống như là tiên đoán được tất cả mọi thứ giống như là cái tình cảm cái cảm xúc của bạn như thế nào là cái người này biết được hết ừ. và họ dễ dàng điều khiển những cái điều đó ừ. trên biết mà ta nói là biết người biết ta trăm trận trăm thắng á là chắc là luôn đó một kiếm nè cho nên nó là um, họ nghĩ là chỉ cần mình bỏ một chút xíu cảm xúc vô là họ sẽ đổi lại rất là nhiều những cái điều vui vẻ ừ có thích các bạn nhưng mà thích cái kiểu mà ừ có cũng được mà không có cũng được á ừ mình nói sao hiểu trời cứ như nếu mà ờ, tình cảm mà chỉ thành họ ờ, thích nè thương nè rồi yêu nè rồi uh, say nắng á, thì cái người này kiểu như là thích các bạn nhưng mà cái kiểu mà ờ ừ thích thì sao mà không thích thì sao có cũng được mà không có cũng được mà quan trọng hơn á, là cái việc mà bạn thích họ cái điều đó khiến cho họ vui vẻ hơn cả ồ trời. các bạn mà tụ ba là không nên thích người này nha trời nhưng mà xui sao á thường với người mà không thích mình mà lại cần thích họ Ngẫu ghế ha đúng là thường có ít Thế nào thích lại mình lắm ừ. Coi như tụ hai là buồn ghê là buồn buồn ơi là sầu luôn tụ này thì có vẻ như là hai người vẫn thấy nhau ngoài lại thường xuyên à, không có à, có khoảng cách địa lý với nhau khá là xa cái tụ này là hai người vẫn thỉnh thoảng thấy nhau vẫn tương tác vẫn tiếp xúc vẫn nhìn thấy nhau nhưng mà cái kiểu như là các bạn bị lệ thuộc vào người này nhiều quá và cái người này có cái tương ứng ở trên đầu trên cổ các bạn nhiều quá mình tự nhiên mà coi cái này khúc này mà hơi tức hơi tức giận tức chùm mấy bạn tụi ba luôn ok bây giờ mình sẽ hỏi bộ trăng tròn bộ trăng xanh à, bộ trăng xanh sẽ nói gì cho các bạn lời khuyên ở trong cái trường hợp này còn à, phải vượt qua cái thử thách này cũng nghĩa là người ta đang nói là trời tôi đang yêu muốn chết mình kêu tôi dừng lại rõ ràng là biết tôi xấu như vậy rồi người ta xấu như vậy rồi nhưng mà tôi không có cách nào tôi dừng lại hết cái cái việc ở đây là có nên dừng lại hay không á là do bản thân các bạn chứ không phải là do mình mình nói là một chuyện nhưng mà các bạn thích người ta muốn chết ừ, bây giờ hả số đo ba giọng người ta như thế nào rồi giờ người ta thích mặc đồ màu gì rồi tóc người ta dài hay ngắn à, hôm nay người ta vui vẻ hay nóng giận các bạn mà chỉ cần yêu là các bạn để ý hết à, mà người ta chỉ mới thích bạn thôi mà các bạn đã đổ đứa đừ rồi trầm đầm này bây giờ sao mình đâu có nói các bạn được vấn đề ở đây là các bạn phải nhìn nhận thường khi người ta nói yêu rồi hay mù quáng không có không không không có nhận biết đúng sai nữa thì biết là vậy rồi nhưng mà mình không hết này mình không thích đại được ở đây á, là các bạn đã biết đúng không thì thay vì á, là cắt luôn một lần đó là không thích nữa ờ nhà nói từ từ từ từ từ từ, từ, từ. hãy cho bản thân mình thời gian để dần ngưng thích cái người này đi tại vì các bạn ý thức được rõ ràng á là người ta có thích mình hay không đúng không tao không phải đợi mình nói đúng rồi surrender device uh, trăng tròn á là một cái thời điểm rất là thích hợp để thanh tẩy những cái điều tiêu cực ừ. và nãy giờ mình đã nói những cái điều tiêu cực rồi đó các bạn muốn thanh tẩy nó là các bạn để nó một đống này cũng được nhà dơ các bạn phải đứng lên các bạn dọn dẹp đúng không thì cái trong cái trường hợp như vậy biết là người ta không dành cho mình rồi thì cũng không nên cố đắm ăn xôi làm cái gì à, người ta thích bạn đó ừ cũng thích nhưng mà người ta không tốt các bạn có muốn ở bên cạnh một cái người khiến cho mình đau khổ không ừ. chứ mình thấy có nhiều bạn thích chịu đắm ăn xôi lắm á biết người ta không thích mình cũng thích à chẳng hạn như mình nè mình biết là red không có thích mình mà mình vẫn thích red <laughs> em thật sự ngu ngốc trời ơi thôi một lá nữa đi buồn ghê tụ này chán chết lắc on the side thì lá nhân mã cũng là một cái lá mà nó hãy nói là các bạn hãy nhìn cuộc đời theo một cách lạc quan hơn hãy rời đi đi cho bản thân mình giải phóng đi lại đi go hãy cho bản thân mình đến với những chân trời thích hợp xinh đẹp và nó phù hợp cho các bạn hơn ừ. mọi thứ may mắn vui vẻ ở phía trước rồi đi nữa nào, ừ. đừng ở đó ủy mị nữa à, đừng ở đó ăn mày chơi trực tình cảm của crush nữa ừ. mình biết là các bạn cũng đang rất người ta ờ, người ta cũng thích bạn mà nhưng mà giả dụ nha người ta cũng thích nhiều cô như bạn nè chẳng hạn như là à, người ta cũng thích bà chị bên xóm nè xong người ta cũng thích ờ, em văn phòng mà ờ, em thư ký văn phòng mới vô nè đó còn à, mấy bạn à, nam á thì hiểu ha một chiếc sừng chưa kho khổng lồ các bạn sẽ biến thành một con unicorn một con ngựa một sừng wow một chiếc sừng siêu to đó không ai muốn vậy đúng không thà là mình không có người ta nhưng mà đỡ hơn mình quen với người ta xong mình bị phản bội bị cánh sừng không ai thích cái cảm giác bị lừa như vậy cả còn nếu mà các bạn á nói là ok tôi có thể chịu đám ăn thôi được cả anh ấy muốn quen ai cô ấy muốn quen nhiều người cùng một lúc giống như tôi cũng được thì ờ, mình thua đó mình ừ. xin bó tay chịu chối ừ, rồi nó hơi tiêu cực một xíu nhưng mà cảm ơn các bạn đã nghe đã bài của mình ờ, cho tới đây và như thường lệ nếu các bạn có bất kỳ những cái kêu ca vì những cái ờ, than phiền gì thì mọi người có thể là comment ở bên dưới mình sẽ đọc và thả tim còn bây giờ thì mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây à, chúc cả nhà ngon bye bye